xin chào xin chào chúng tôi là nhóm double Wish, tôi tên là Shinsuke ừ. tôi tên là Kazu ừ. từ bao giờ chúng tôi đặt cước một trò chơi à. trò chơi này là hơi nổi tiếng của Nhật Bản đặt cước ăn nhầm Big Mac game này của Nhật Bản nhanh nhất là một cước 40 là khá dài Nên, nào bây giờ tối tôi đặt thức ăn nhắc yeah. Nhắc, ăn nhanh nhất, ăn nhanh nhất Chắc chắn anh không? <laughs> Tàn không Tàn không Sao ra chưa? Thế thế Sao chưa? Ok, ok, ok, ok Ok, một, hai và bắt đầu Boa. Vamos, Opa!

けどおヘッドロイbốn <laughs> phút hai mươi năm hai mươi lăm hai mươi lăm dài <laughs> trời ơi có dư không thật nào mệt quá và đi cầm đau à đau quá đến đến không được à ờ, yeah dạ. Vâng. Hôm nay đi cao cao cả dưới sáu á, sao mà có. À, xin mời các bạn ăn chăm. À, thế là ngon, rất rất ngon. Nên các bạn hãy ăn Big Mac. Dạ. Đi đi đi. Bye bye. Đăng ký kênh này. チャンネル登録お願いします